dòng nói về các quan điểm trước Marx về giai cấp thôi. Còn đến quan điểm của Marx thì em chép toàn bộ phần quan điểm của Marx về giai cấp ra, chép hết ra. Từ định nghĩa, phân tích, nguồn gốc giai cấp, kết cấu giai cấp rồi phân tích, chép hết ra. Hình dung mà chưa? Cách làm là như vậy. Được chưa? Các bạn đã hình dung ra chưa? Tụi mình nhanh quá. Ừm. À, các bạn hình dung là nó chỉ có một phần khó, đó là quan điểm trước Marx về giai cấp. Còn quan điểm của Marx về giai cấp thì chép toàn bộ cái phần giai cấp đó ra. Chép hết cái phần giai cấp. cấp Hả? Trước Mark về giai cấp là ở đâu? Trước Marx và giai cấp cô vừa nói rồi nó không gắn liền với các điều kiện kinh tế nó không gắn liền với sản xuất vật chất mà là gì mà nó mang tính chất chủ quan nó dựa vào tâm lý và nó dựa vào uh, lối sống uy tín để nó phân chia giai cấp chứ nó không dựa vào sản xuất vật chất và các điều kiện kinh tế xã hội chỉ cần trả lời thế thôi Được chưa chúng ta? Câu 2 nhá. What you Được chưa các bạn? Dạ, được rồi. Thôi chuyển sang câu 2. Chuyển sang câu 2. Câu 2 là cách mạng xã hội khác với lại uh, cải cách xã hội, tiến hóa, tiến bộ xã hội và đảo chính đúng không? Rồi. Các bạn biết là cách mạng xã hội là thay đổi một chế độ xã hội cũ bằng một chế độ xã hội mới toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội cũ thay đổi xóa bỏ nó thay thế bằng một xã hội mới đó là định nghĩa ở trong sách giáo khoa hoặc là nó là một hình thái kinh tế xã hội nó thay thế hình thái xã hội này bằng một hình thái xã hội mới thì đấy là định nghĩa còn chúng ta hiểu một cách nôm na ấy, nó là sự thay thế một xã hội cũ bằng một xã hội mới được chưa còn cải cách xã hội thì nó chỉ là thay đổi một lĩnh vực một bộ phận nào đó của đời sống xã hội thôi đấy là phân biệt với lại cải cách xã hội nhá đã hình dung được chưa cách mạng xã hội là sự thay đổi toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội xóa bỏ toàn bộ chế độ xã hội cũ thay bằng một chế độ xã hội mới ví dụ như là xã hội phong kiến thay bằng xã hội tư bản chủ nghĩa xã hội xã hội chủ nghĩa thay thế xã hội tư bản chủ nghĩa đấy là sự thay đổi toàn bộ chế độ xã hội và các lĩnh vực được chưa còn cải cách xã hội chỉ thay đổi từng bộ phận từng lĩnh vực từng mặt của đời sống xã hội thôi còn tiến bộ xã hội hay tiến hóa xã hội tiến bộ xã hội hay tiến hóa xã hội là là sự phát triển sự phát triển hay là sự thay đổi phát triển của xã hội từ thấp cho đến cao nó cái sự phát triển đấy nó đi uh, từng cái đất thang một đấy ví dụ như là từ cấp 1 đến cấp 2 đến cấp 3 đến cấp 4 thì đấy là sự phát triển tiến hóa từng thấp đến cao đấy tiến bộ xã hội nó chính là sự phát triển của xã hội từ thấp cho đến cao nó làm cho đời sống vật chất và tinh thần của xã hội ngày càng được nâng lên còn đảo chính đảo chính cô không xem màn hình à cô ơi xem màn hình gì à em đây là những cái câu hỏi khó à, không cô giáo cho các bạn à, về nhà chuẩn bị và trao đổi và bây giờ cô đang giảng ừ, trả lời cho các em năm cái câu hỏi khó này thôi mà có phải là bài giảng đâu mà xem màn hình em tưởng cô viết ra rồi đấy mua mua lớp này muốn à, mì tôm ăn mì ăn tiền tôm ăn liền sẵn đúng không giáo trình thì viết sẵn ra hết đấy rồi xong lại còn muốn lại mì tôm ăn liền sẵn nữa cơ cô nói chỉ có chuẩn ừ đấy mà chúng nói khôn thế chứ định em cũng muốn cô nhá ừ. đảo chính các bạn nghe thấy đảo chính bao giờ chưa lật đổ một chế độ xã hội đúng nhưng nó lật đổ một chế độ à, nó là sự lật đổ của một một bộ phận à, người lật đổ chế độ nhưng mà không theo hiến pháp đấy Đấy, nó chính là sự lật đổ một chế độ à, hay là lật đổ chính quyền của một bộ phận người mà không theo hiến pháp tức là nếu mà chúng ta thấy là là là theo hiến pháp thì nó lại cô cô nói lại phần đảo chính nhỉ mic lắm đảo chính chính là sự lật đổ chính quyền của một bộ phận người mà không theo hiến pháp Được chưa em? Hiểu chưa? Tức là có vâng. một bộ phận người ta không không không đồng tình với cái chính quyền đó và người ta đứng lên người ta lật đổ mà nó không theo hiến pháp gì cả. Đấy. Vào nó tự nó, nó, cho thuốc tự sát tổng thống hay tự sát của thủ tướng hay là của như này như kia nó ám sát kiểu như vậy. Và nó cướp chính quyền. Trong các bộ phim người ta hay có những cái đảo chính đấy Được chưa các bạn? Còn uh, cách mạng xã hội đó khi mà vào ấy, thì các bạn phải mở ngay ra cái phần chương 3 đúng không? Và phần uh, ba la mã nhà nước và cách mạng xã hội và người ta hỏi là phương pháp bạo lực có phải là phương pháp duy nhất để trong cách mạng không thì chúng ta phải nói nói rằng là gì không đúng không? ngoài phương pháp bạo lực thì nó còn là cái phương pháp hòa bình phương pháp kinh tế thứ thì nó chính là phương thức cách mạng ở trong phần cách mạng xã hội các bạn đọc cái phần đó Câu tiếp theo chính là phần ý thức xã hội đúng không các bạn? đúng câu rồi. ý thức xã hội đúng, đúng không xong chưa để đến ý thức xã hội nha rồi câu ý thức xã hội thì các bạn là sẽ thấy nó ở mục mấy la mã mục 4 la mã đúng không khái niệm rồi ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội đúng không hay là khác là đời sống tinh thần thường lạc hậu đi sau đời sống vật chất đúng không Bây giờ phải đời sống vật chất phát triển thì mới đời có đời sống tinh thần phong phú đúng không? Đấy, và đời sống tinh thần bao giờ cũng là đi sau đời sống vật chất. Nhưng mà cái ý thức xã hội ấy, nó chính là cái đời sống tinh thần đấy mà nó cái cái cao nhất của đời sống tinh thần chính là ý thức khoa học và nó có cái sự vượt trước đó là những tư tưởng phát minh khoa học hoặc là những cái dự báo dự đoán như là dự báo thời tiết hoặc là vân vân các thứ đó thì các bạn chép hết phần ý thức xã hội các bạn đọc cái phần ý thức xã hội và các bạn chép hết cái phần đấy cái câu về ý thức xã hội là phải làm hết toàn bộ cái ý thức xã hội chép hết cả cái chép. góc độ phản ánh phương thức phản ánh các thứ ạ à? đúng rồi chép hết chỉ có điều là người, các bạn sẽ nhìn xem người, người ta sẽ hỏi câu nào thì căn cứ vào thời gian đấy căn cứ vào thời gian để các bạn ấy thôi Đấy, căn cứ vào thời gian để các bạn à, à, xem là các bạn sẽ rút ngắn bớt đi và làm sao trong vòng 70 ờ, phút hai câu thì các bạn phải làm hết hai câu còn đâu 5 phút thì các bạn sẽ nộp bài rồi ghi ờ, tất cả các cái thủ tục để chúng ta làm bài hoàn thiện bài để gửi đi đến cái phần nào mà cảm thấy khó quá mà không biết cái gì nữa thì tóm lại là cái phần đấy cứ chép hết vào chép cặp lên chép cả cái phần đấy vào nhá em có câu hỏi ở đây là phải cái ý thức xã hội có phải luôn lạc hậu so với tồn tại xã hội không trong giáo trình cũng trả lời câu hỏi nữa thì em phải trả lời là không bởi vì là thường là lạc hậu hơn đúng không nó có cái phần thường lạc hậu hơn cô vừa mới nói xong thế nhưng mà đôi khi trong những cái điều kiện nhất định nó phải vượt trước vượt trước thì trong cái phần giáo trình ý thức xã hội đấy giảng rồi mà đúng không vượt trước nó như thế nào thì em trình bày hết cái phần vượt trước đấy ra dạ vâng. quan trọng là chúng ta phải đọc và trong đó có các mục chính thì các bạn phải xem được chưa Rồi. Câu 4. Câu 4 là gì nhỉ? Thực trạng tệ ừ, bản chất sai lầm của tệ sùng bái cá nhân là gì? À, tệ sùng bái cá nhân chính là cái cái tệ mà chúng ta không để ý đến vai trò của quần chúng nhân dân. Đấy, chúng ta sẽ đọc vào cái phần cuối cùng của chương 3 về quần chúng nhân dân đấy. Đấy, mỗi một cái cá nhân một cái vĩ nhân muốn thừa nhận được cái vai trò công lao của mình thì phải thông qua quần chúng nhân dân và được quần chúng nhân dân thừa nhận Đấy. còn nếu như mà chúng ta không có cái sự hỗ trợ của của quần chúng nhân dân thì làm sao mà chúng ta thành công được đúng không chúng ta vai trò chúng ta không thể thể nào mà được ghi nhận được kể cả chủ tịch hồ chí minh của chúng ta nếu như mà không có quần chúng nhân dân thì thì thì không thể nào mà Ờ, được ờ, gọi là vinh danh và được ghi nhận và được ờ, ừ, trở thành một cái vị lãnh tụ vĩ đại Lenin hoặc là Fidel Castro hay vân vân đúng không? Đấy, cho nên là ở đây các bạn sẽ nói rằng cái tệ nạn sùng tệ sùng bài cá nhân chính là cái tệ mà chúng ta không coi, không thấy được cái vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Vai trò của quần chúng nhân dân là gì? Cá nhân là gì? Đấy thì các bạn phải nói ra Yeah. Okay. Đấy, các bạn phải quan trọng là chúng ta phải xác định xem là nó là nội dung nào. Nó là ở nội dung ở phần nào và sau đó thì các bạn à, sẽ triển khai các bạn đọc các bạn phải đọc giáo trình. Các bạn phải đọc qua một giáo trình một lượt cho các bạn phải đánh dấu xanh đỏ tím vàng vào chứ còn nếu như mà các bạn chỉ nghe cô giáo giảng như này các bạn không chịu đọc ấy thì không bao giờ các bạn làm được đâu đến lúc nghe xong rồi lại quên rồi chẳng biết nó ở đâu mà mà mà chép được chưa à, câu cuối cùng đúng không câu cuối cùng chính là phát huy tính năng động chủ quan và khác với lại chủ quan duy trí đúng không? Phân biệt của phân biệt. Thế thì uh, chúng ta đã biết là chúng ta phân biệt nó ở phần nào chưa? Nó ở phần nào trong sách chưa? các bạn biết là chủ quan thì nó ở phần nào nó thuộc ở cái lĩnh vực gì mối quan hệ vật chất ý thức đúng rồi nó thuộc về phần ý thức nhưng ý thức trong phần ý thức lại không có cái phần chủ quan này đúng không nó chính là mối quan hệ vật chất và ý thức cái phần ý nghĩa phương pháp luận ấy phát huy tính năng động chủ quan và chủ quan duy trí thì đều thấy được vai trò quan trọng của ý thức nhưng phát huy tính năng động chủ quan là phát huy cái tính tích cực sáng tạo của ý thức mà vẫn phải tôn trọng vật chất quyết định còn chủ quan duy ý chí là gì chủ quan duy ý chí là họ không thấy được vai trò của hiện thực khách quan mà người ta chỉ thấy được vai trò của ý thức tuyệt đối hóa vai trò của ý thức mình là nhất mình là số một mình không cần à, biết hiện thực khách quan như thế nào đó hình dung ra chưa à, phát huy tính năng động sáng tạo uh, của ý thức nó thể hiện là cái sự phát triển của tri thức khoa học chúng ta coi trọng cái tri thức khoa học chúng ta coi trọng tri thức khoa học nhưng mà nó vẫn căn cứ vào cái tôn trọng hiện thực khách quan tôn trọng thế giới hiện thực đúng không chúng ta phải nghiên cứu cái vaccine phòng chống covid này chúng ta phải nghiên cứu biến thể của covid này nhưng mà chúng ta vẫn tôn trọng được tôn trọng cái cái cái cái cái, cái um, hiện thực là covid nó vẫn tồn tại và nó ảnh hưởng đến trong cái đời sống kinh tế như thế nào chúng ta vẫn phải xuất phát từ hiện thực mặc dù vẫn phải nghiên cứu trong cái khoa học đúng trong các phòng thí nghiệm Đấy, nghiên cứu các cái loại vaccine để chúng ta phòng chống được chưa Đấy, còn cái uh, cái gì nhỉ cái uh, chủ quan duy ý chí thì tức là không thấy được vai trò của vật chất không thấy được vai trò của vật chất không thấy được vai trò của vật chất chỉ thấy được cái vai trò của của có ờ, chỉ thấy được cái cái sự tác động của ý thức là là số 1 thôi không ai nói cũng không nghe mình là số 1 mình là duy nhất đấy đấy là những cái câu hỏi khó còn những câu hỏi mà bình thường thì à, cô giáo à, đã giảng hôm trước rồi và trong giáo trình nó cũng đã rõ lắm rồi đấy thì các bạn phải đọc nhé đọc ừ, giáo trình đấy và đọc cái vở của cô ngày xưa cô giảng ví dụ cơ sở để phân chia các trường phái triết học trong lịch sử là gì hỏi như thế là các bạn phải biết nó ở đâu rồi cái này hôm trước cô giáo đã ôn trong đề cương chi tiết rồi Đấy, còn một số những câu hỏi khó thì hôm nay cô giáo phải đã nốt thôi. Còn ai hỏi gì nữa không? Ôi, thấy tệ sùng bái cá nhân và hiện tượng tha hóa là giống nhau không? Ờ, tệ sùng bái cá nhân nó chính là dẫn đến sự tha hóa đấy. Nó cuối cùng, hậu quả cuối cùng nó nạn nó chính là tha hóa. Bởi vì không nghe ai cả, không à, ờ, không không dựa vào hiện thực tế khách quan đúng không cứ mình là là số 1 mà mình là nhất đúng không thì và chính vì thế cho nên nó sẽ dẫn đến một cái đó là gì hà hóa con người nó lệch lạc ấy nó không theo đúng chuẩn cô nói lại cái phần hạn chế thành tựu của ờ, chủ nghĩa duy vật trước mắt, Mark Lenin hạn chế hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước mắt á hạn chế và thành tựu của nó à, nó chính là phần slide nhé slide của của của của phần chương chương chương 2 của phần 1 La Mã ấy. trong đấy cô giáo đã viết rất là kỹ rồi bạn về bạn xem lại cái slide của cô ở chương chương 2 cái phần mà mà mà mà nói về vật chất ấy nó sẽ nói đến các cái quan điểm của chủ nghĩa duy vật trước mắt và trong đó có quan điểm của chủ nghĩa duy vật trước mắt về vật chất ấy, nó cũng thể hiện những cái hạn chế của chủ nghĩa duy vật cũng như là thành tựu của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử. Được chưa? Ờ, có ai hỏi gì nữa không? còn à, tất cả điểm thi à, điểm kiểm tra vừa rồi cô giáo sẽ gửi vào trong nhóm zalo nhé các bạn chú ý là điểm đó là điểm quá trình chuẩn nhé và các bạn à, sẽ xem có cái gì sai sót gì thì các bạn nhắn lên đấy cho cô một lần nữa nhé được chưa còn hôm nay thì à, cô giáo dạy đã đến đây thôi và các bạn sẽ à, sẽ về nhà các bạn đọc thêm đề cương và giáo trình nhá. Vừa làm co về làm lại bước đi rồi. Được chưa? Cái slide cô. Giờ nghỉ cô. Ok, giờ nghỉ luôn nhá. Em cô, cái slide ừ. cô vừa nói về cái phần cái slide cô để ở trên CMS hay là nhóm Zalo? Nhóm Zalo, CMS cũng có hết. Giờ slide được. Dạ. bài giảng của cô cô giáo đã gửi từ từ từ trước mà. Từ lúc được. Dạ. học cơ mà. Để em tìm lại. Để em tìm ừ. lại. Mới hay là trên CMS cô giáo cũng đã gửi rồi mà. Vâng mà bây giờ không tải về không học gì cả bây giờ ôn thi rồi bắt đầu mới ra tìm đúng không anh vâng ạ nhá thế nhá Ui. ơi xem mỗi uh, giáo trình mà không xem sơ đồ thì được mấy điểm không? xem vâng. mỗi <laughs> giáo trình không xem sơ đồ ấy ạ vâng xem mỗi giáo trình không, không xem sơ đồ thì à, em làm đúng thì vẫn 9 điểm bình thường còn nếu mà nó sai thì thì thì thì, thì không điểm không vì em là giả sử là không mình không biết đến cái sơ đồ ấy thì à, khó học hơn đúng không đúng rồi không biết đến cái sơ đồ đấy thì rất là khó học còn có sơ đồ là để cho mình mò dễ hơn đúng không đúng sơ đồ đấy là mình xác định cái nội dung nó chuẩn hơn và em làm bài nó tốt hơn à vâng okay. Ừ. và nó chuẩn hơn nó không bị lạc đề còn nếu không thì em sẽ bị lạc đề mà nếu lạc đề thì làm được không điểm dạ vâng. nhá cứ nặng một tí là không luôn là hay hay, hay là nặng ít họ cho ít được cái gì cơ cứ nặng đề một tí là không luôn ạ à? hay là nặng một tí là họ cũng tương chức họ cho tí điểm cái gì nói to lên xem nào bây giờ mình ờ, cứ làm bài xong xong mình nặng đề một tí nhưng mà họ có trẻ cho điểm không hay là họ cho không luôn à, phần lớn là lạc đã lạc đề một câu rồi lạc đề hoàn toàn đấy không có chuyện là lạc một ít đâu nhá được chưa con ai hỏi gì nữa không lịch thi như nào cô hả lịch thi ạ cái gì vậy em lịch thi môn vật môn chết đi thi môn triết đấy như nào lịch thi à lịch à à lịch thi à lịch thi bọn em vẫn chưa biết à trên đào tạo không có ở à, trên app thì có ok thế thì ờ, các bạn có mà bạn đương nhiên lịch thi là mùng 9 mà có mà các bạn nào gắn thi trên đào tạo có mà group zalo nhá vâng. nhá bạn nào ấy thì chúng ta gắn cái lên group zalo nhá Được chưa? Còn ai hỏi cái gì nữa không? Thôi nghỉ cô ạ. Nghỉ thôi à? Nghỉ nhá. Cô cho Zalo tiếp.